diễn viên nào ở dưới ờ, muốn đặt câu hỏi thì cho đại diện bên Manta không ạ? khi mà muốn ờ, tham gia làm các cái bài test hoặc là xin việc để đấy yêu cầu trình độ tiếng Anh ở đấy rồi khoảng bao nhiêu và học về cho học viên xin apply các cái sinh viên đấy đâu? Um, để trả lời các câu hỏi cho các em thì tiếng Anh đúng là một công ty quốc tế thì tiếng Anh là đòi hỏi là số 1 ngay từ vòng đầu tiên các em làm bài kiểm tra cũng phải bằng tiếng Anh viết CV cũng phải bằng tiếng Anh nhưng em hỏi chị là ở level nào đúng không thì chị chia sẻ thật với các em nhá ở Maza đối với chị nhá thì chị không quá quan trọng 100% là về phần tiếng Anh tức là tiếng Anh của em có thể ở cái level có thể nói chuyện với với chị có thể hiểu cái gì chị nói và sau đấy thì khi bọn em làm trên giấy tờ sổ sách thì bọn em sẽ hiểu được hơn vì sinh viên ở trong trường chị cũng không đòi hỏi tất cả các em phải phải phát ở tiếng Anh phải ví dụ ai IELTS 7.0 hay chấm không nhưng mà đúng là cũng có một sự gọi là ưu tiên có cái bằng cấp tiếng Anh cao hơn nhưng mà các bạn có bằng cấp tiếng Anh cao không có nghĩa là sẽ làm việc tốt bởi vì là có thể tiếng Anh các bạn rất tốt mà cái mà cái chuyên ngành của các bạn không, không ổn thì vậy ở Mazda như thế này mình chỉ gọi là cái gì mà nó gọi là sẽ đồng bộ tức là sẽ có một số bạn mà kinh nghiệm rất là tốt ví dụ các bạn làm ở bên ngoài hai ba năm rồi bây giờ các bạn vào thì rõ ràng là thứ hai các bạn sẽ không bằng so với các bạn mà năm nay mới ra trường thì ngay ra trường các bạn sẽ rất là giỏi hơn nhưng tại sao chỉ cần tuyển bởi vì cái kinh nghiệm của các bạn rất là nhiều em hỏi ở level nào thì câu trả lời của chị là tiếng Anh ít nhất là IELTS của em cũng phải có điểm 5.0 trở lên còn nếu mà thấp hơn thế nữa thì em phải học, phải cố gắng đấy là cái level chị nghĩ là mất thiết rồi đúng không nhưng mà cũng không phải là cứ là tiếng Anh em giỏi thì là em vào nên em đừng quá lo lắng về cái vấn đề tiếng Anh đối với cả các công kể cả ASA hay là các công ty kiểm toán kế toán ok không thời gian trôi rất là nhanh bây giờ nếu còn thời gian năm thứ ba thì cố gắng học tiếng Anh đi bởi vì là sang năm đi làm rồi đi học tiếng Anh khó lắm mà lúc đấy là ờ, chị chẳng nói gì đâu nhưng cái bạn ngồi cạnh mình ấy bạn ấy lên là senior rồi mình vẫn là assistant cấp chị ơi tại sao em mãi cứ làm assistant như thế này em không lên được nhiều? tại vì sao tại vì em chưa thể học được với khách hàng em chưa thể nói được với khách hàng cho người ta hiểu vấn đề đúng không thì đấy là cái việc của các bạn tiếng anh thôi chứ còn vẫn phải cố gắng để học tiếng anh để để có thể lên cao hơn để có thể làm partner em bây giờ được chưa các bạn nào muốn mới Chị vâng, thì các bạn tạm một chút nhưng mà trước buổi hôm nay thì bọn em cũng đã có chuẩn bị một số câu hỏi để đặt à, cho chương trình rồi thì các bạn không có sơ tay nhưng mà các bạn cũng đã biết tay để cho em thì uh, đến với là uh, hội trường thăng long ngày hôm nay thì em thấy là chị là một người rất là bình đạt và rất là tự tin nhưng mà em biết là trước khi để trở thành con người như ngày hôm nay chị cũng đã là ngồi trên ghế giảng đường học cũng như bọn em và cũng đã có những cái ngày tháng mà rất là non nớt kinh nghiệm thì chị có thể chia sẻ cái con đường của chị mang ra Việt Nam cũng như là trong công việc chị đã gặp những cái khó khăn và những cái cơ hội như thế nào không ạ? kể lại câu chuyện đúng không? Tớ sợ lắm, tớ sợ lắm ấy, tớ sợ kể lại câu bởi vì ngày xưa tớ khóc nhiều lắm. Khi ra trường tớ làm một công ty quốc tế mà các bạn bè tớ đi làm các công ty Việt Nam thì chẳng có vấn đề thì nhưng khi tớ làm một công ty quốc tế thì tiếng Anh đối với tớ cực kỳ kinh khủng và tất cả các sách đều nói tiếng Anh hết điện thoại nói tiếng Anh hết ngày đầu tiên tớ đi làm là ngày 14 tháng 4 năm, năm 1999 à, ờ, hôm đấy với của chị ở văn phòng sếp bảo là phải ngồi nghe điện thoại đi còn tao đi đám cưới thì có nghĩa là mình phải làm gì mình làm lễ tân đúng không trời ơi nghe chả hiểu người ta nói gì luôn à người ta gọi điện đến người ta để lại nhau được thì trong quá trình nói chuyện mình sợ mình không hỏi lỗi của em là gì lỗi của em là không hỏi em hoàn toàn có thể hỏi được là mày spell cái tên của mày ra nào ta biết lại ví dụ tên là John thì em có thể biết được đầy đủ đúng không nhưng em nghe điện thoại em chỉ có thể nhớ được là ví dụ là uh, ờ, Sebastian chẳng hạn em không nhớ một cách chính xác thế nào khi sếp chỉ hỏi là mày spell như này thôi cho ta thì lúc đấy chị đã bật khóc lên mà chị tức là sau đấy chị bật khóc thì chị thấy là lỗi tại chị chị không hỏi đấy là cái đầu tiên sau đó sếp quyết định gì mới đang cho chị hai tháng một lần lễ tân chỉ có một nghe điện thoại thôi và âu lên các cái công việc hành chính là đi photo là đi scan ngày đấy đối với bọn chị cách đây 50 năm thì anh biết là lần đầu tiên được một cái photo lần đầu tiên được một cái máy in trong những công ty quốc tế nó khác hẳn với những cái gì bọn em đã in ở bài cái nó rất là xinh và tất cả mọi thứ nó đều khác và mình rất là sợ vì hồi đấy mình đâu có nhiều kinh nghiệm đâu mình sợ lắm thì không được như các bạn bây giờ các bạn bây giờ có google các bạn bây giờ có facebook rồi các bạn cần gì hỏi cái google có luôn nhưng xin lỗi ngày xưa là đó nó không có cái gì cả thì nó khổ nó, nó khó thành ra là thêm nữa bắt đầu đi kiểm toán thì làm sao với chị nhờ chị cháy vào luôn cái tờ giấy mình vừa viết ra chị bảo em biết cái gì em biết cái lộn mình đã cố gắng hai ngày mình mới viết được cái tờ giấy ấy mà bây giờ sẽ nhờ bảo mình viết cái lộn rồi ừ, em biết lại lại viết lại viết lại vẫn không được chị phải chia sẻ thật là chị cầm hồi đấy là chị kiểm toán khách sạn Cano Hotel ở chỗ mười chín tại ngủ ấy chị đã cầm cái file mà file tài liệu của chị đi vòng quanh công viên với một người bạn của chị và chị nghĩ là thôi mình bỏ nghề thôi mình không thể làm thứ nhất là không thể làm cái công việc cái nghề vất vả như thế này thứ hai là cái môi trường quốc tế nó hơi khắc nghiệt ấy. mình mệt mỏi lắm chị nghĩ là chị nghĩ là chị bỏ đấy sau gần khoảng 6 tháng hay hai năm tháng chị làm thì chị nghĩ là chị bỏ thế nhưng mà cuối cùng thì cũng cố gắng cố gắng mỗi ngày lại cố gắng thêm một tí nữa thì chị đã thành công và ít ít nhất là chị cũng làm được kiểm toán cho đến 9 năm 6 tháng tức là cái cái, cái hồi làm ra ra lần thế ra em hoàn toàn yên tâm cái gì khi mình ra trường ấy nó sẽ là bỡ ngỡ và cái gì mình vấp ngã thì sẽ là thành công nhưng đừng ngại vấp ngã đừng ngại rơi nước mắt và đừng ngại xấu hổ chính là được rồi dám hỏi dám làm không ngần không ngần ngại có nhiều bạn đi làm rồi nhưng mà chẳng dám hỏi senior tự làm tự làm xong rồi làm sai là vì thắng đấy như chị ý tôi là chị thắng cái đầu chị không hỏi và có một cái chị chia sẻ luôn với mọi người nhưng chị không biết là em như nào nhưng mà chị rất thích nhân viên của chị phải có quan điểm riêng không được follow với người đứng trước người đứng trước làm a b c d thì em hoàn toàn có thể đưa ra một cặp chị đưa ra một cặp chị nhiều đấy này kiến nhiều thì mình sẽ có những cái ý tưởng của mình riêng và phải có ý kiến riêng của mình nhá có bạn nào hỏi không ạ. thì ơn sau khi là nghe chị chia sẻ ý kiến thì tôi nghĩ là tất cả các bạn ở đây và bản thân em là cũng đã được giải tỏa tâm lý rất là nhiều tại vì chính là em khi mà nói chị là em cũng cảm thấy rất là sợ một người là nhân vật rất là tầm cỡ ở một công ty lớn em cũng cảm thấy rất là sợ nhưng mà khi mà nghe chị nói về những cái bất mãn cái khó khăn như thế thì em thấy là cũng gần gũi hơn tại vì ai cũng sẽ có những cái bước đầu tiên cũng sẽ có những cái vấp ngã và như thế này và vậy thì nói về những cái khó khăn thì uh, trong công việc kế toán hạn thì em biết là sẽ có nhiều người không gặp vấn đề về chuyên môn đâu mà sẽ gặp những vấn đề khác như là làm việc nhóm cái kỹ năng mềm thì chị có thể chia sẻ những cái khó khăn mà chị đã gặp phải và chị đã vượt qua như thế nào không? thì là một người mang ra mệnh danh là người của công chúng ví dụ như hôm qua chị đi chơi với lại của chị mà chị chơi toàn chín của chín 95 thôi sẽ ra là gọi là người công chúng bởi vì chị thích chơi với các bạn trẻ và chị thích gần gũi với các bạn ý khi mà bọn chị uh, chơi với nhau hoặc là chơi những trò chơi TV thì mình cũng như là trẻ con thôi ấy. nên đối với chị trong cái việc làm việc nó cũng khó lắm nhưng còn với bản thân em ấy, chị có thể chia sẻ một số bạn của công ty chị tức là các bạn ít quiet à, không chịu khó để open ra để làm việc với các bạn khác và phần lớn là các bạn sẽ làm tự làm lấy tự làm được mình tự làm lấy những cái file tài liệu hay là tự booking và tự đưa ra những cái kinh điển ấy thì cái điểm thiệt của các bạn đấy sẽ là tự nhiên cảm thấy mất vui thôi thì rất là như thế và thứ hai là nếu không làm việc được nhóm thì không thể thành công được ví dụ một cái team kiểm toán chị chỉ ví dụ một cái team kiểm toán thôi buộc phải có ba bạn làm phần này có ba bạn trong một team thôi chẳng hạn thì bắt buộc bạn này phải làm phần này bạn kia phải làm phần kia bọn em làm việc được theo nhóm và bọn em tức là chia sẻ được với nhau nhiều hơn thì các em sẽ thành công nhá Tôi em muốn nói lại một chút và người đại diện của CEC uh, e ờ, và NASA trên sân khấu để trường đại học Thăng Long có thể gửi gắm Vâng, mời anh xin à, trước khi chị bước lên sân khấu ờ, theo ờ, vị trí của diễn giả là chị có giới thiệu với các em một là ờ, chị đồng nghiệp của chị nên là mà bạn Lê Dung Hải cũng đã là cựu sinh viên của trường đại học và thỉnh thoảng vẫn tin chị là chị ơi cho em về trường đại học Thăng Long thì bạn đang tiếp tục làm thạc sĩ ở đây thì bạn cũng đang là nhân viên của phòng chị à, để thảo chia sẻ một chút về cái môi trường làm việc ở Maga để cho các em hình dung nhá trong lúc mà chị bước lên trên video. ok không? À, xin chào các bạn à, các bạn ở đây thì mình lại nhớ mình của 4 năm trước 4 năm trước thì ờ, trường Thăng Long cũng có tổ chức cái buổi ờ, hội thảo chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên như này và mình cũng là một trong số những bạn ngồi dưới này và hồi đấy trình long về chia sẻ ờ, nhiều thì ờ, anh hồi đấy là mình là sinh viên năm cuối okay. Ờ, thì uh, cái môi trường của Mazda ấy thì uh, khi mà ngày đầu tiên mà mình đi làm thì mình đã được chị Yến lôi đi đi Win luôn rồi và cái hồi mà vào Mazda thì uh, cái lý do mà mình vào đó là cái văn hóa của doanh nghiệp và thứ hai là mình xếp vì cái khi mà các bạn mới ra trường ấy thì cái người sếp là cái người là dẫn dắt bạn và bạn sẽ học hỏi rất là nhiều từ người sếp của mình và cái văn hóa doanh nghiệp cũng là cái môi trường mà để các bạn có thể phát triển được những khả năng của mình và cái môi trường quốc tế thì thực sự nó rất là phù hợp với những bạn sinh viên mà mới ra trường nên các bạn có thể thể hiện được cái tôi cái cá tính của mình và bên cạnh đấy các bạn cũng được học hỏi những cái mà để phát triển cái khả năng của mình thật ra thì lúc đầu vào vào Maga ấy tiếng Anh thì không phải là quá best không phải quá tốt đâu nhưng mà thực sự là nếu như mình sợ mình không ép ai, ở công ty quốc tế thì cái cơ hội phần trăm mình được vào ấy được gia nhập thì nó sẽ là không phần trăm cho nên là mình cứ giải CV thôi và cái cơ hội là khi mà mình tự tin cái attitude mình thể hiện cho nhà tuyệt đội thì ờ, đấy là cái mà nghĩ là các bạn nên tập trung còn về kinh nghiệm thì bây giờ mới ra trường thì là vì đã có kinh nghiệm đâu đúng không nên cái quan trọng là cái thái độ của các bạn sẵn sàng học hỏi và tự tin đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn